ngồi tới tôi biết mặt luôn mẹ má của đứa gái á dạ à, liêm nha, vô tôi biết mặt là, hai người là tôi biết mặt dịnh à, dịnh giùm anh cái anh đốt cây nhang cho bảo quốc cần thơ nè bảo ơi dạ anh phước ở đây cũng coi của con đó phước dạ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 để lại bỏ lại ba bé nhỏ này giật ra con đau lòng à, người nhà là ai ta người đâu nhà đâu? là ai có thể tiếp chuyện được với con người nhà đâu vào đâu à, à, chị chị chị này là chị ruột chị ruột hả à chị chị này là tên ú hả ú là tên thường gọi ú hơn tên sang tên sang à. này nó xuống mà nó để giúp đỡ mày đó à vậy hoài. là chị cũng là một à, người biết con luôn hả biết nó nói hoài chứ cúc ơi phước này tốt lắm chứ cúc mình nói ừ chị cúc theo dõi phước này lâu lắm rồi ú ơi thì tôi coi tôi kêu nó lắm có lần rồi sao cô à, cái hai mẹ con mất mà cô bấm tài khoản của phước rõ ràng sao hiện lên tên người nào không hai lần cô nói cô không có duyên dạ chắc lộn quá. không chắc lộn là... cô đem tài khoản nguyễn thắng phước rõ ràng mà vậy đó hả ờ rồi sao lên tên người nào cũng vậy nếu mà à, không ba số một ba số không một tám năm hai tám à, tám chín á mới là số tài khoản con đây giờ giờ ba con à, ngồi ngồi đây luôn đi ha ngồi đây đi ngồi trước à, đây đi rồi trong trong ba bé này là ai là này bé lớn hả con con nhiêu tuổi con dạ, 13 13 tuổi hả rồi ạ à, con tên gì dạ Ngọc Hân con Ngọc Hân còn em của con ngọc hoa ngọc hoa hả bé này dạ nhật nhật ba con còn đi học không dạ hai này còn đi học con nghỉ con nghỉ hả dạ rồi hôm qua là ba mẹ con bị tai nạn là do là tự té hay sao là con có biết không dạ bị người ta đụng bị đụng hả dạ là xe xe xe máy đụng với nhau hay sao con cái này con không có xe máy đụng nhau xe máy đụng với nhau hả chị đụng, đụng ở à, vậy là đang chờ công an giải quyết mất luôn chỉ là tổng cộng là bốn người mất luôn trời vậy giống như mạnh ai nó đem về chôn thôi chứ giờ xong giờ ủa rồi bình thường là hai chồng đi làm gì đó chị đi kéo cá mướn ờ, đi kéo cá đi kéo cá bán dạ đi kéo bán ừ. làm luôn chứ mày kéo cá không dạ. chứ qua đó ngồi đi tôi em quay cho nó dễ ờ ờ. ờ chị ngồi đây ờ đúng rồi tại cho nó dính vô cái khung hình nó khỏi có quay tới quay lui Ủa rồi ở đây là mấy cái uh, chi phí mai táng đồ là như bữa bữa sau xin dùm hết trơn được đủ hết trơn dạ cô, cô ha chủ tịch xin dùm ờ, cô kêu chủ tịch xin dùm rồi mình tính chừng nào mới ờ, đem ờ, chôn hay thiêu gì đó cô hả chị mai mai mình thiêu hay sao chị thiêu, thiêu hả chỉ là tên ờ, tên gì đó à? la thị mà ngọc sang ngọc sang còn ảnh tăng nhật ấy tăng nuôi tăng nuôi tăng nuôi hả Trời. tăng nhật là thằng đó đó tăng tăng nhật tăng nhật rồi ba ba mẹ mất vậy rồi mấy mấy con hôm qua giờ có buồn không có qua chắc khóc dữ lắm hả chưa về nó khóc Ủa, chưa về Phước tưởng tượng không 13 tuổi mà đi làm quán cơm từ 6 giờ chiều mẹ nó chở đi Sao thức sáng? đêm tới 6 giờ sáng mới về rồi giờ ờ, rồi khi ba mẹ mất rồi giờ mà mấy con tính ờ, là ai sẽ là người ờ, bảo trợ cho ba bé Sao? Dạ. chị hả à, là những cái hỗ trợ của bé thì là gửi cho chị chị là người đứng ra nhận đúng phải không dạ và dạ, bảo trợ cho ba cháu tại vì của có phước dạ. có gia đình mà không có, có chồng mà có con ờ. rồi ngạn qua cô mới nói chuyện với ờ, chồng nó với nó dạ. bây giờ mày tính sao chứ bình thường còn ba mẹ nó thì hai đứa này nó cũng dẫn thương dữ lắm rồi bây giờ chồng nó nói chế ơi chị ơi bây giờ em phải nuôi ba đứa này rồi chứ biết sao giờ cái nhà không cái cái nhà ờ, không có, à, không có gì chứ luôn hả không có gì em nhìn vô cái nhà không có chỉ chân vô quay đi con dạ. không con nhìn thì được rồi vô quay từ trước tới sau đi Phúc dạ không có gì, không có gì hết trơn á đi dạ. anh mượn cái máy này ừ, có chó không dạo đi, dạ. không có gì luôn không có gì luôn dạ ngủ cũng ngủ dưới thôi nhà chống phọc vậy luôn hả cô cũng nói ngay đi lúc trước cũng có với này cũng cho mượn chút tỉnh tiền à. Ờ. và bây giờ tối 4 giờ mấy cô cũng đốt nhang rồi dạ. em muốn coi không có thiếu nợ chế nữa đâu cho cô là cô cúc đúng không à, và ừ. nhắn tin con đúng không cô lý thị cúc đó dạ nói là dạ. nhà không có gì lát của cô là sao cô nói à. đây không có gì hết dạ. ba hai giờ bình ga hết ngậm kia còn có tiền mua nữa gắn dạ. đi cháo lưới đặng về mua bình ga khổ dữ ba đứa con là mướn có bữa rực bữa cái chứ không phải bữa làm mỗi ngày bữa làm gì cái giường này là bà già chồng cho nữa nè dạ cái vườn này là bà già chồng cho chứ không có tiền mua ngày mai mình tính khoảng mấy giờ mấy mấy giờ mình đi theo ờ, tám uh, rưỡi sáng hả đi dạ. trang kiểu lắm giờ tám à. rưỡi nè phúc cái vườn này nè vườn này là bà già chồng ở vĩnh châu cho nữa nè quê chồng ở vĩnh châu cho không à đã cho không à châu chứ không có tiền mua mà quần áo đựng ra chuyện nào không cô cúc ờ, bán tập quá khi nào cô cúc có thùng nào bự bự cô cúc đứng bên hông nó quăng qua ừ. con ơi đừng đi thùng cà phê thùng mấy con cái gì bắt trước là đựng hết gì đó dạ yeah. để cô cũng làm đại dạ yeah. có duyên thì, thì có dạ ờ, chứ cô cũng làm đại cô nói cô trong lòng cô làm đại ngày qua dạ. Liêm ờ, cầm ờ, cầm cái máy giùm anh đi Liêm để anh gửi tiền cho gia đình. Có duyên thì cũng dạ. sắp xếp nó xuống được. Ừ. Cô cũng nhắn đại đó. để cho chị ấy đốt xong đi. À, cũng con chị mày đi rồi thì uh, hôm qua đó sau khi mà em nghe cô cô cúc đây nè cổ uh, gửi những cái hình ảnh về đó thì em cũng có đăng lên và nói chung chung quy là em cũng chưa có tổng kết nữa à, nhưng bây giờ em sẽ gửi tạm cho gia đình là 30 triệu để à, lo à, xong cái chu tất à, sau khi mà đám hoàng tất xong à, có thể là qua tầng hay gì đó em sẽ sắp xếp em xuống chiến nữa thì nếu có mạnh thường quân nào hỗ trợ thêm thì em sẽ gửi thêm à, và để cho cho chị ở đây chừng nữa à, lo cho vụ cho ba bé với lại gia đình giờ cũng uh, đây em gửi cho chị đây ha để dạ. có gì hồi chị gửi lời chia sẻ giùm em nha dạ. Dạ, cảm ơn đây à, 1 ừ. ờ, triệu 2 triệu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 và cũng uh, gửi lời uh, thay mặt tất cả các quý mạnh thường quân uh, chia buồn cùng với uh, gia đình dạ yeah. chị có gửi lệnh cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình mấy đứa cháu dạ con xin cảm ơn nhiều ạ dạ đây nè chị ờ dạ cảm ơn gán nha con là lớn á gán lo cho hai em giờ ba mẹ không còn nữa đâu à, bà bên bển là là là mẹ đó hả mẹ đó rồi mẹ, mẹ có mẹ bên đây luôn ờ. mẹ vợ bên đây luôn là hai dạ. vợ chồng cái đường đi vô em thấy có chút cái chú ét rồi trời cái hẻm chút xét gì nếu tính ra vậy cho một chiếc xe máy chạy là vừa lọt luôn á hả rồi hôm qua thấy ờ, ginh ờ, thi thể ờ, vô mà khó khăn quá trời dạ dạ nè liêm cầm như em ăn nha thôi vậy em cũng chào gia đình mình nha <laughs> em thì không có quay nhiều giờ xúc tích ngắn gọn à chủ yếu là gia đình đang có bói gói mà hỏi chi nhiều dạ cảm ơn cộng đồng mạng. dạ cho mấy đứa cháu cô cũng biết nói gì hơn gửi lời thật lòng cảm ơn cộng đồng mạng dạ dạ rồi phước chào nha chào cô chú nha à, tuần sau phước sẽ quay trở lại